sheesh, yeah, yeah, yeah. Nigga, no, they get the memo. They get that what? Let them ride, they know the memo. Stick it, stick it. Nigga, stop that, you know the memo. Ở trong phim. Còn 10 phút. Con ngoài đời xem một lá luôn Ôi, này con gái hay rồi Sao cái mượn lắm à Mấy thằng kia, nói gì đồ lắm thế Cho tôi đi Ở trong phim Cô ơi, em xin phép con ra làm việc Cô ơi cô, chân răng vào một tí, em đau bụng quá em có điện thoại cho em ra ngoài nghe điện thoại tí nhé bố em vừa gọi em phải về nhà cho em về trước nhá em bố đái quá em sẽ tỏ quá rồi đêm nay là chung kết world cup cho em xin về sớm nhá con ngoài đời à coi thế bây giờ nhà anh ai ốm Dạ, cũng may đau bụng đau ốm cả Chỉ là chó của chị gái con nhà bác anh của bố em nó Gái dạ, con nhà bác anh của bố em nó ốm sắp chết nên mẹ phải đi về sớm ạ Đéo tin What? As I walk through the valley of the shadow of death I take a look at my life Đéo tin À, Lê nó về rồi Đéo tin Hold up Ừ. Không, có một cái đâu các bạn đâu nhá. có các bạn đâu, ra đi. Cái gì? Cái gì? Cái gì? Cái gì? nào? Đánh nhau không? Như nào? Cái thằng này, đánh nhau không? Mày nghĩ mày tô xác mà mày mày biết là sao à? Mày nhìn cái gì? Kiên ơi! này, cả thằng cơm kia! Hạt bụi nào Đéo tin Thì lại một hôm nữa thức nguyên đêm em ôn bài tới sáng Ôi người em giờ đây nhìn như cái bang thi tốt đơn ngày vào một trường có tiếng là bất kể thứ gì thích mẹ yêu cũng mua đéo tin đêm và lại một đêm nữa em vẫn ngồi nghĩ linh tinh đéo tin theo to năm nay thì anh để dễ vào lờ để toán năm nay cũng dễ vào lờ để văn năm nay càng dễ vào lờ chẳng sao tao làm được to ở trong phim Ờ thì mày đứng lên và đi theo tao Giờ thì đường chúng ta về nhà mày đòi Nếu Anh ơi, em xin anh Đã làm gì mà anh căng thế Ôi, các em phái thường mua mẹ Con bị lừa bố Cứ đi bốc họ, mất công các anh đến nhà Anh nói dối Còn nhà hai bác ấy, cháu đời tinh trên giấy nọ này nó nở tám triệu lãi ra đúng hai sáu triệu các cậu các cậu bình tĩnh nếu như nó vay các cậu đến nay hết hạn chúng tôi sẽ lo chỗ này phải lo nhé cậu ngồi yên nhé để tôi đi vào lấy tiền ra mà đây bác cứ lấy tiền nếu không cháu xin cái bà chào các anh con ngoài đời thì mày đứng lên và đi theo tao đường chúng ta về nhà mày đòi anh ơi em xin anh mày cầm lấy rồi cút Hiếu 200 bác ơi Ở trong phim Bọn hất lẻo Mày nhớ mặt tao ấy. Con ngoài đời Đồng hồ em nó chết Vậy là tính bị sai đấy cô Mày ngu tao bảo mày Tao bảo mày tháo cái pin nữa cơ mà mày để nó chạy là mày chết à đồng hồ em nó chết vậy là tính bị sao chúng nó dọn vệ sinh Bọn hất lẻo Mày nhớ mặt tao Đéo tin Xem bà đây Hô Biến con mẹ luôn Rồi làm gì đây Rồi xuất hiện rồi Tên này ngu này Tưởng bà không biết à?